Đồng xà hỏi, làm đẹp tự nhiên trả lời, làm cách nào để trị sạch nám tàn nhang trong một tuần? Chỉ cần biết cách kết hợp loại nguyên liệu này với bột sắn dây, bạn sẽ có ngay công thức trị sạch nám tàn nhang trên da sau một tuần đấy. Câu chuyện đầu giả Mỗi ngày trôi qua, từng câu nói của anh như những nhát dao khoét sâu vào trái tim tôi. Sau một năm lấy nhau, tôi đã sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, một đứa cháu đích tôn cho bố mẹ chồng. Trong mắt gia đình chồng, tôi luôn là người con dâu hiếu thảo, kính trên nhường dưới, đảm việc nước sỏi cả việc nhà, luôn được mọi người yêu thương như con ruột trong gia đình. Còn trong mắt bạn bè đồng nghiệp, tôi xinh đẹp, tự tin, luôn hành hoàn thành tốt những công việc cấp trên giáo phó. Mấy chị trong phòng còn ghen tị với tôi khi tôi lấy được một người chồng vừa cao to vừa đẹp trai, đa tài, giỏi giang lại còn chiều vợ thương con hết lòng. Tưởng chừng như cuộc sống đó đã viên mãn với tôi, nhưng do quá trình sinh nở, bóc dáng của tôi thì không mấy thay đổi. Chỉ sau 3 tháng đã lấy lại được thân hình thon gọn như thuở còn con gái. Vì khi có em bé tôi ăn uống hợp lý không để tăng cân quá nhiều mà vẫn đủ chất cung cấp cho con. Nhưng khuôn mặt tôi dần dần xuất hiện những nốt nám tàn nhang, lâu dần chúng lan ra khắp khuôn mặt tạo thành những mảng nám tàn nhang vô cùng xấu xí.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 Kinh khủng lắm em biết không, mỗi khi nhìn thấy mặt cô ta, nám và tàn nhang nhiều như mồ mả ngoài đồng ấy, nhìn mà buồn nôn. Tôi từ một người phụ nữ luôn tự tin với nhan sắc của mình, Giờ đây tôi không dám bước chân ra khỏi nhà lấy một bước, rồi những lời nói của chồng khiến tim tôi đau thắt lại. Tôi rất buồn và mong làm đẹp tự nhiên tư vấn giúp tôi về cách trị nám tàn nhang hiệu quả và nhanh chóng nhất mà không cần dùng đến thuốc, mỹ phẩm hay phải nhờ cậy đến những bệnh viện thẩm mỹ vì tôi đang trong quá trình cho con bú. Rất mong nhận được sự tư vấn của làm đẹp tự nhiên. Tôi xin chân thành cảm ơn. Làm đẹp tự nhiên tư vấn Chào bạn, trường hợp của bạn không phải là trường hợp duy nhất. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi cần được tư vấn về vấn đề nám tàn nhang trước và sau khi sinh hay xuất hiện ở độ tuổi dậy thì và trong khoảng thời gian tiền mãn kinh. Hôm nay, làm đẹp tự nhiên sẽ chia sẻ công thức được nhiều chị em áp dụng và đã đạt được những kết quả ngoài sự mong đợi. Mong rằng với phương pháp đơn giản này, bạn có thể ngăn chặn và trị dứt điểm tình trạng nám tàn nhang trên da một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng mà không lo tác dụng phụ như những phương pháp trị nám tàn nhang trên thị trường hiện nay nhé. Nguyên liệu cần có: một thìa canh bột sắn dây, một quả trứng gà, bát và thìa. Cách làm: Đầu tiên, bạn tách lấy lỏng trắng trứng gà cho vào bát, dùng thìa đánh đều lên đến khi thấy có bọt trắng sủi lên thì dừng lại. Sau đó cho lượng bột sắn dây đã được chuẩn bị vào bát chứa lòng trắng trứng gà, rồi khuấy đều, sao cho bột sắn dây tan hết, hòa quyện vào lòng trắng trứng tạo thành một hỗn hợp màu trắng sánh mịn là có thể đem ra sử dụng được. Cách sử dụng Bước 1. Vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt bằng nước ấm với sữa rửa mặt như bình thường. Nếu có thời gian, bạn hãy tẩy tế bào da chết và sông hơi, giúp nang lông giãn nở cũng như khiến làn da thông thoáng, hỗ trợ việc trị nám tàn nhang đạt kết quả tốt nhất có thể. Bước 2. Khi làn da đã được làm sạch, bạn dùng thìa thoa đều một lớp mỏng lên khắp khuôn mặt, rồi sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới theo chiều vòng tròn. Chú ý massage kỹ hơn đến những vùng da bị nám tàn nhang. Bước 3. Cứ massage như vậy khoảng 3 phút thì đắp phần hỗn hợp còn lại trong bát lên làn da. Nằm thư giãn thêm 15 phút nhằm tạo khoảng thời gian tốt để các dưỡng chất có trong mặt nạ dễ dàng thẩm thấu đến từng lớp biểu bì da, giúp phát huy tác dụng một cách triệt để nhất, cũng như để bạn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Bước 4. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ thấy lớp mặt nạ khô lại thì hãy dùng tay bóc nhẹ ra và rửa mặt bằng nước ấm. Bước 5. Cuối cùng vỗ nhẹ một lớp nước lạnh lên khắp khuôn mặt và thoa kem dưỡng ẩm hay nước hoa hồng, giúp lỗ chân lông say khít và để làn da đàn hồi trở lại. Loại mặt nạ sán dây và lòng trắng trứng này sẽ giúp làm dịu mát làn da, kháng viêm, loại bỏ hết các vết nám tàn nhang, đồng thời các dưỡng chất bên trong thành phần sẽ làm xé khít lỗ chân lông, giúp da mịn màng và dưỡng trắng da rõ rệt. Chính vì vậy, chỉ cần bạn kiên trì sử dụng 2 đến 3 lần một tuần sẽ đạt được kết quả trị nám tàn nhang như ý mà chẳng cần dùng đến bất cứ loại kem dưỡng da nào nhé. Chúc bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, độc giả hỏi làm đẹp tự nhiên trả lời làm cách nào để trị sạch nám tàn nhang trong một tuần. Chỉ cần một nắm rau này, nám, tàn nhang lâu năm đến mấy cũng bị đánh bại, da dẻ trắng trẻo mịn màng lên trông thấy. Từ xưa tới nay, việc làm đẹp luôn là điều mà hầu hết các chị em phụ nữ đều mong muốn. Họ luôn muốn bản thân trở nên xinh đẹp, quyến rũ trong mắt mọi người. Nhưng một số người lại sở hữu làn da bị nám, tàn nhang. Điều này khiến các chị em trở nên tự ti hơn, mất tự tin trước đám đông. Nhưng việc điều trị làm đẹp tại các spa thì không phải ai cũng có điều kiện để đi. Nhưng đừng lo lắng quá, vì ngay như tựa đề video video này, các bạn đã biết được rằng những nguyên liệu làm đẹp không phải khó tìm, hãy cùng tìm hiểu nhé! Cách trị nám tàn nhang Cách trị nám tàn nhang bằng rau cải xong trong 100g rau cải giòn có tới 1,7 đến 2g protein, 0,2 đến 0,3g chất béo, 3 đến 4g glucid, 0,8 đến 1g chất xơ và còn bao gồm rất nhiều vitamin A, B1, B2, C, các chất khoáng khác như sắt, canxi và axit folic. Đặc biệt, trong 100g cải giòn còn chứa tới 20 đến 30 mg iốt. Thêm nữa là chất chống oxy hóa trong cải giòn lại rất tốt cho việc phục hồi làn da trở nên đẹp hơn, làm giảm viêm, xây tiết lộ chân lông, giảm các vết thâm làm da trắng sáng hơn. Cách thực hiện, lấy 20g cải xoong tươi, rửa sạch để ráo nước, giã nhỏ và trộn với một muỗng cà phê mật ong. Sau đó cho hỗn hợp này vào miếng vải mềm, sạch buộc lại. Tiếp tục trải nhẹ túm vải này vào các vùng da bị tàn nhang, thâm nám hai lần một ngày, sáng và chiều, rồi để cho tới khi khô thì rửa lại mặt bằng nước ấm. Kiên trì thực hiện việc này trong khoảng một tháng, bạn sẽ thấy hiệu quả tuyệt vời. Cách trị nám tàn nhang từ rau mùi Rau mùi là loại rau gia vị giàu dinh dưỡng. Theo phân tích, trong 100g lá rau mùi có chứa 86,3% nước, 3,3% protein, 0,6% lipid, 2,3% vitamin và khoáng tố vi lượng, 1,2% chất xơ, 6,3% đường và gồm nhiều khoáng chất khác như calcium, phosphor, sắt, các vitamin như carotene, thiamin, riboflavin, niacin và vitamin C. Trong hạt rau mùi còn chứa hàm lượng các chất cao hơn trong lá rau mùi, đồng thời còn chứa tinh dầu rau mùi, vì thế rất tốt cho việc chăm sóc da và điều trị nám, tàn nhang. Cách thực hiện Rau mùi rửa sạch để ráo nước rồi cho vào máy xay hoặc giã nát lấy nước Sau đó trộn với nước cốt chanh theo tỷ lệ 1 1 Sử dụng hỗn hợp này thoa lên mặt mỗi ngày và massage nhẹ nhàng trong vòng 15 đến 20 phút Rồi mới đi rửa mặt bằng nước ấm Ngoài ra bạn có thể sử dụng quả mùi đun lấy nước rửa mặt mỗi ngày Sẽ giúp cho bạn có được làn da trắng sáng mịn màng, mơ vết thâm nám tàn nhang rau ngót giúp trị nám tàn nhang. Rau ngót rất giàu vitamin A, C, đặc biệt lượng vitamin C trong rau ngót cao hơn hẳn so với cam, ổi và nhiều loại rau khác. Vitamin C là thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, vận chuyển chất béo, vận chuyển điện tử từ một số phản ứng enzyme nếu răng siêu khỏe mạnh, điều chỉnh nồng độ cholesterol và miễn dịch. Ngoài ra vitamin C còn là yếu tố cần thiết giúp vết thương màu lành, cải thiện chức năng não, làm mờ vết thâm nám trên da. Cách thực hiện Rau ngót rửa sạch, cho vào máy xay sinh tố hoặc giã chắt lấy nước cốt Lấy nước cốt đó uống ngay lập tức Còn bã đem trộn với gừng, giã nát rồi thoa đều lên vùng da bị nám tàn nhang Massage trong vòng 15 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm Kiên trì thực hiện mỗi ngày sẽ giúp làn da trắng sáng, giảm vết nám, tàn nhang trên đây là những cách hay chị nám tàn nhang bằng rau trong bếp mà chị em nên biết để có cách làm đẹp cho bản thân đơn giản, tiết kiệm mà hiệu quả lại cao. Chúc cho chị em luôn xinh đẹp mỗi ngày. Bạn vừa xem xong video chỉ cần một nắm rau này, nám tàn nhang lâu năm đến mấy cũng bị đánh bại, da dẻ trắng trẻo mịn màng lên trông thấy. Bí quyết trị nám sau sinh của bà mẹ một con Hãy lắng nghe những chia sẻ về bí quyết trị nám sau sinh của bà mẹ một con dưới đây để rút ra cho mình kinh nghiệm trị nám tốt nhất nhé. Người ta thường bảo gái một con trông mòn con mắt, vậy mà có thời gian tôi đã từng rất khổ sở với vết nám hai bên gò má sau khi sinh. Nhờ thực hiện những quy tắc làm đẹp dưới đây mà nám trên mặt tôi giờ đã mở đi trông thấy, thậm chí không trang điểm cũng ít ai nhận ra. Nám da sau sinh từ hồi sinh bé trai đầu lòng, tôi bắt đầu có dấu hiệu của nám. Thời gian đầu mới sinh xong, một phần vì bận bịu lo cho con, một phần vì sợ da lúc đó còn yếu nên tôi không dám sử dụng bất kỳ phương pháp gì để dưỡng da. Đến khi bé cứng cáp hơn thì nhìn lại đã thấy nám xanh cả mặt. Bản thân nhìn mình trong gương còn thấy chán, nói gì đến chồng và mọi người xung quanh. Vậy là tôi quyết định làm một cuộc cách mạng cho bản thân mình. Cùng với việc chào đón một thiên thần nhỏ, tôi còn phải chào đón cả những vết nám xấu xí trên da mặt. Ban đầu từ lúc con trai được một tuổi, tôi mới bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng này. Vậy thì tính ra, vết nám trên mặt tôi đã có thâm niên được ít nhất một năm. Bí quyết của tôi tuy đơn giản, nhưng để kiên trì để thực hiện được kết quả như bây giờ thì thực sự cũng có chút khó khăn. Bí quyết trị nám da sau sinh, ăn uống về ăn uống, các chị nhất quyết phải thực hiện uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Một bí quyết đặc biệt của tôi nữa là sử dụng nhiều loại trái cây chứa vitamin C như cam, chanh, cà chua. Vitamin C rất tốt cho da, sử dụng đều đặn sẽ thấy da mịn màng hơn. Bí quyết trị nám da sau sinh, sử dụng kem chống nắng. Nám da sau sinh chủ yếu đến từ nguyên nhân thay đổi nội tiết tố. Tuy nhiên, nếu cứ phơi mặt ra ngoài nắng, các khắc sắc tố nám sẽ hoạt động mạnh hơn, sẽ bị đậm màu hơn, thậm chí có thể lây lan. Vì vậy, trước khi ra ngoài 30 phút, tôi đều sử dụng kem chống nắng SPS 30, PA2+ và thoa lại sau mỗi 2 giờ. Thực hiện không chỉ ra ngoài, các chị mới trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng, mà kể cả ở trong nhà, những tác hại của tia UV vẫn có thể ảnh hưởng đến da. Trong trường hợp các chị làm việc trong nhà nhưng vẫn bị bắt nắng, tốt nhất vẫn nên sử dụng kem chống nắng như tôi nhé. Bí quyết trị nám da sau sinh, mặt nạ trị nám da tử thiên nhiên. Một tuần 3 lần, tôi sử dụng mặt nạ nước cốt chanh và sữa tươi. Loại mặt nạ này tương đối đơn giản, các bạn chỉ cần hai thìa nước cốt chanh, hai thìa sữa tươi không đường. Trộn đều hỗn hợp trên rồi thoa đều lên các vết nám, massage trong vòng 20 phút Tôi thường sử dụng bông gòn chấm vào dung dịch và thoa lên vùng bị nám, như vậy dung dịch sẽ không bị chảy. Sau khi massage vùng bị nám thì rửa sạch mặt với nước. Bí quyết trị nám da sau sinh, sử dụng sản phẩm đặc trị nám. Thực ra những sản phẩm kem dưỡng da trước khi bị nám tôi đã sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi bị nám, với suy nghĩ bị gì thì diệt đó, tôi quyết định lựa chọn một sản phẩm trị nám tin cậy. Hiện tại thị trường có rất nhiều loại sản phẩm trị nám không rõ thương hiệu, hơn nữa tôi lại sợ da mặt sau khi sinh vẫn chưa ổn định nên khâu tìm kiếm mỹ phẩm trị nám đối với tôi vô cùng phức tạp. Không những lựa chọn thương hiệu lớn, tôi đặc biệt chú trọng đến thành phần của sản phẩm. Sản phẩm nhất định phải có thành phần từ thiên nhiên và đã qua nghiên cứu tôi mới dám sử dụng. Kiên trì với những bí kíp trên trong vòng 6 tháng, rốt cuộc những vết nám trên mặt bây giờ đã mở đi rõ rệt. Trên đây là những bí quyết trị nám da sau sinh của riêng tôi, mong rằng chia sẻ này sẽ có ích cho những chị em nào gặp phải tình trạng này. Bạn vừa xem xong video bí quyết trị nám sau sinh của bà mẹ một con. Trị nám da hiệu quả mà tiết kiệm Có rất nhiều phương pháp trị nám da, trong đó phương pháp trị nám da hiệu quả mà tiết kiệm hàng đầu là sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên. Trị nám bằng tinh dầu bạn dùng tinh dầu oải hương và tinh dầu trà đem trộn với nhau theo tỷ lệ 1-1 Sau đó thoa đều hỗn hợp này lên vùng da bị nám Áp dụng 2 lần trong một ngày và thực hiện đều đặn hàng ngày Trong thời gian ngắn áp dụng, bạn sẽ thấy làn da sáng dần và giảm nám hiệu quả Trị nám da bằng rau ngót sau ngót rửa sạch rồi đem xay hoặc giã nát chắt lấy nước cốt. Nước cốt sau khi chắt, bạn nên uống hàng ngày sẽ có tác dụng trị nám, thậm chí là trị cả tàn nhang hiệu quả và làm đẹp da cực tốt. Trị nám da bằng vitamin E Viên nang vitamin E chứa rất nhiều dưỡng chất tự nhiên tốt cho làn da, giúp làm đẹp da và có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị nám da. Bạn chỉ cần lấy dung dịch bên trong viên uống vitamin E và thoa đều lên vùng da có nhiều nám và để qua đêm. Sáng hôm sau, rửa sạch mặt với nước lạnh. Áp dụng cách trị nám này đều đặn để đạt được hiệu quả nhanh như mong muốn. Trị nám da bằng thói quen bạn chỉ cần kiên trì áp dụng các công thức của các cách trị nám da mặt ở trên một cách đều đặn, kết hợp cùng với chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, giàu chất xơ, cung cấp đủ nước cho cơ thể, chế độ rèn luyện thể thao tăng cường sức khỏe đều đặn và đặc biệt là tránh những khu vực ô nhiễm và hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chắc chắn sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy kết quả đáng mơ ước, vùng nám giảm dần, màu da sáng đồng đều, mịn màng và tràn đầy sức sống, giúp bạn có một vẻ đẹp tuyệt vời, không tì vết